Lễ hội văn hóa du lịch nghề làm bánh tráng phơi xương, Trảng bàn lần thứ tư năm 2022 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 tại sân vận động thị xã Trảng Bàng, thu hút đông đảo các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo đó, các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ tham gia trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện, thành phố tại lễ hội. Qua đó quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với du khách gần xa và huyện Dương Minh Châu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia việc trưng bày tại lễ hội lần này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tam Lan ở xã Cầu Khởi là một trong những đơn vị đồng hành cùng huyện Dương Minh Châu trong lễ hội lần này. Hiện tại, các sản phẩm chính của công ty sản xuất là trà túi lọc với nhãn hiệu Tam Lan. Đến nay, sau hơn 12 năm thành lập, công ty đã đầu tư xây dựng được hệ thống nhà xưởng khang trang sạch sẽ, dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương các sản phẩm do Tâm Lan sản xuất và phân phối đã có mặt trên thị trường khắp 63 tỉnh thành của cả nước, đã và đang mở rộng xuất khẩu sản phẩm trà Tâm Lan thương hiệu Việt ra các nước trên thế giới. Cái lễ hội nếu mà nó ở các nơi à, thì trà Tâm Lan chúng tôi cũng sẵn sàng để mà à, hỗ trợ để góp mặt ở trong cái buổi hội đó cho nó à, sâu động hơn nữa. Còn huống hồ chi là ở huyện Dương Minh Châu, đó là cái huyện của công ty Trà Tâm Lan đang ở, đang nằm. À, cho nên là nếu mà à, có cái chương trình nào bất cứ mà trong tỉnh Tây Ninh hoặc là các huyện thì à, trà Tam Lan của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để tham gia à, tham gia để làm gì tham gia để mình quảng bá cái thương hiệu của mình à, để cho khách hàng à, các nơi họ về ừ, họ tìm hiểu thì họ biết được cái sản phẩm của mình nằm ở trong đó Ngoài ra, công ty Tâm Lan đã tham gia rất nhiều vào các hoạt động công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, chung tay góp sức đưa trẻ đến trường và các hoạt động từ thiện chăm sóc sức khỏe y tế cộng đồng. Với số tiền lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm, góp phần cùng huyện Dương Minh Châu thực hiện công tác an sinh xã hội. Và tất cả đã sẵn sàng để tham gia lễ hội đến với du khách tham quan trong và ngoài tỉnh tại lễ hội góp phần làm phong phú thêm màu sắc của lễ hội văn hóa đặc sắc mang nét riêng của tỉnh Tây Ninh.